xin chào các bạn. Đây là một cái um, nói chung là một cái gói hàng mà mình đặt trên Shopee nha. cả đây là cái con chuột, nói chung là con chuột của mình á, chuột để chơi gaming. Nhưng mà mình ờ, bực một điều ở đây á, không phải là giao hàng rồi. Cái này quay thì mở hộp thì không nói chi. Thì quay cũng như có video để ờ, gửi phản hồi lại cho shop. Nhưng mà bực mình một cái khi mà giao đơn hàng, cái chị bị giao hàng đã chạy tới chỗ nhà mình đã nhìn thấy mình không hỏi mình luôn không biết mình đã gọi mình gọi hai cuộc đã gọi lúc đầu gọi nhưng mà à, lúc mà chạy ra qua mình nó hỏi phải phải mình tên này tên nọ không rồi mình kêu ừ, ừ, ừ, rồi lúc sau bà, bà gọi bà gọi xong ở ờ, lúc xong mà ờ, mình vừa đi ra cổng bà mình chưa kịp mở cái cổng để nhận luôn mình cách khoảng đâu là khoảng hơn 15 mét á rồi bà đem cục hàng hề bà nhét vô cổng bà ném vô trong á mình bực mình vãi cái đái luôn thề với bạn á đứng lúc nó là sôi máu luôn á gấp gấp cái gì chứ không phải ờ, giao cho người ta đàng hoàng chứ vãi đứng ờ, không thể nói gì lúc mình mình đi rồi lúc đó mình đi rồi mình tới gần khoảng đó 5 mét rồi là mình móc điện thoại ra mình định uh, chụp hình phản hồi lại cho bên uh, cái người bán shopee á hoặc là bên giao hàng tiết kiệm bên cái này bên giao hàng tiết kiệm các bạn rất là bực mình cái chuyện đó rồi lúc sau bà chị bà thấy mình đứng á móc điện thoại ra rồi à, bà quay lại bảo à, em ơi em ơi chị để hàng đó kìa chị để chị để đó giờ cho em nha rồi lúc sau bà, được bà đứng mà nhìn mình và mình móc điện thoại mình chụp hình mình uh, thôi thôi cùng cũng kệ người ta đi đó, lúc đầu bực lắm á thề luôn không thể nào mà cái chuyện mà ấy được mình uh, coi trên facebook uh, rất là nhiều uh, bên giao hàng tiết kiệm bị bóc phốt rất là nhiều rất là điên máu cái vụ này đó không phải mà mua cái hàng ấy đó. Dạ. giờ mình sẽ quay video một nhưng mà bất cái chuyện mà giao hàng cho khách mà kiểu không không tôn không tôn trọng khách rất rất là thăng máu nói chung là vậy đó bóc phốt bực cả mình ok thì ờ, đến đây mình ờ, sẽ review uh, mở hộp uh, con uh, chuột gaming nha con này mình đặt trên shopee với lại cả à, cái miếng lót chuột là Ờ, nếu tính cả bị lót chuột là khoảng là trăm ờ, trăm lẻ hai nghìn nữa bạn đấy bây giờ mình đang mở hộp đây đó giờ mình sẽ coi chuột nó xài được hay không hãy chuột xài cho máy tính nha đây nó biết shop nó tặng cho mình cái ờ, cái lót chuột là không biết là cái lót chuột này là tặng kèm hay là phải ấy mua riêng là mình mua riêng đấy. đó nó tặng kèm luôn á đây giao hàng rất nhanh luôn hai ngày nó tới rồi shop từ hà nội các bạn đây wow shop dễ thương ghê á à, đây cho mình luôn cả một cái móc treo này đấy móc khóa rất là đẹp wow dễ thương vãi ok và đây là cái hình ảnh ờ, con chuột nè đây giờ mình đang bật mình đây rồi ok coi ở trong con chuột này có gì qua wow. ở đây ờ, là mình sẽ có là mini lót chuột và cái mini lót chuột này uh, mini lót chuột này cũng rẻ thôi đấy 56k vậy nè ủa chuột này chuột gì đấy chuột có dây không vậy ok giờ mình sẽ mở ra nha rồi mình thấy nó kiểu như không dây á mình đặt cái loại có dây mà chuột này chuột có đèn nha các bạn ok rồi sắp qua nào à có dây có dây dây nằm ở dưới mà mình không để ý rồi đây đây chuột có dây đàng hoàng nha quả rất là đẹp luôn wow các bạn nghe tiếng này trường rất là xuống cái này làm gì ta chuột này không có nút bấm ở bên kiểu như chuột uh, bình thường ấy kiểu có đèn đẹp là được mình thấy mấy cái loại có bấm bên đây này mua cũng rẻ mà mình thấy cái shop này nó uy tín á nên uh, thấy người ta đặt rất nhiều tới 7 k mấy lượt đặt luôn nên uh, mình đặt ok thì uh, review ở đây thôi lát nữa mình sẽ cầm máy tính mình uh, cho các bạn coi uh, nó có đèn không nhé cái này của nó có đèn á ok uh, ok các bạn à, bây giờ mình sẽ cắm một con uh, máy tính của mình nha đây hiện tại là mở Google đây có cái nút ờ, cắm USB đây coi đúng cái đập của nó không này như mình thấy cái đầu này của nó nó hơi bị mót một tí đấy nó hơi méo một tí này không biết do làm hay sao hay nó bị chảy nhựa nhìn nó đều đều hả kệ cắm có thử đây rồi ok rồi mình tí nha à, cực rồi máy ờ, đã nhận đây có đèn đấy đó và wow, đèn uh, có đèn đổi màu luôn đấy đổi màu liên tục rồi giờ mình sẽ đó là 10 cái để mình vào một web uh, lại đi rồi đưa thử này nước này đây đó là 10 bấm khá là ổn các bạn ok cảm thấy là mượt á hãy đèn nó đẹp còn cái nút này nút gì cũng biết như cái này à, à có cái nút để chuột ok ok rồi nhìn sơ qua thì à, cái chuột này khá là ngon cái nóc chuột cho khá ok mua giá này rất là ổn dây dây à, rất chắc chắn các bạn nhìn không giống gì đều đâu dây nó bọc uh, ấy rất là kỹ rồi cảm ơn các bạn đã coi clip này nha chuột rất là đẹp luôn gaming đấy <laughs> Thank you.